Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Viettech 88 Lại là Phương Anh đây à, Thời gian này thì mình đang khá rảnh vì mình vừa thu xếp xong công việc cá nhân Do đó mà mình có thêm nhiều thời gian để tập trung tìm hiểu và lên nhiều nội dung content cho kênh hơn à, Có một số bạn có hỏi mình về máy Dell Precision 530 Chiếc máy chạm có thân hình nhỏ gọn nhẹ của một mẫu Ultrabook Liệu chiếc máy này đã hoàn hảo chưa? Có nên mua chiếc máy này cho công việc multimedia, đồ họa nặng được không? à, thật là may mắn. Tháng trước thì anh Phong có làm video review về máy 5530 rồi và mình cũng đã có cơ hội được sử dụng chiếc máy chạm thú vị đó. Trong video này thì mình sẽ cùng các bạn thảo luận luôn nhé. Khác với các video khác, video này thì mình sẽ cho các bạn câu trả lời luôn. Đó là với các bạn làm video multimedia, đồ họa hạng nặng thì nên mua chiếc máy này. Vấn đề là ở giá bán của chiếc máy rất là chát, chỉ là bạn có đủ hầu bao và có thực sự thấy nó phù hợp với nhu cầu của bạn không thôi. Vì sao ư? Lý do đầu tiên đó là với người dùng multimedia cần một chiếc laptop phải có cấu hình khủng, kèm theo đó là tản nhiệt tốt, màn hình đẹp, chuẩn màu sắc. Ngoài ra thì các yếu tố khác như là bàn phím, touchpad, các cổng kết nối thì cũng cần đầy đủ. Tất cả các yếu tố trên thì Dell Precision 5530 đều hoàn hảo Đầu tiên là về cấu hình. Nhiều bạn sẽ bảo mình là 5530 y hệt với XPS 9750, trong khi XPS lại có VGA là GTX 1050 Ti, trong khi 5530 lại là card Quadro P2000. Mấu chốt là ở chiếc cạc đồ họa Quadro này mà 5530 mới được gọi là máy chạm bởi dòng cạc quadro là cạc đồ họa dành cho đồ họa chuyên nghiệp, ưu tiên sự ổn định, chạy mượt mà, tính toán xử lý bản vẽ công trình, tính toán mô phỏng như là Maya, uh, ờ, 3D Max, Cinema 4D, Revit, À, kể cả các phần mềm multimedia phổ thông như là bộ phần mềm của Adobe à, thì cả Quaro luôn cho nhiệt độ render rất là mát mẻ, khác hẳn với cả GTX 1050 Ti trên máy XPS. Dell đã tạo ra XPS 15 là dòng laptop đa năng với nhiều mục đích sử dụng, vừa có thể làm multimedia, vừa có thể chơi game được. Vì GTX 1050 Ti rất là mạnh, à, chỉ kém hơn GTX 1060 bản laptop một chút xíu hiệu năng thôi. Còn Precision 5530 thì khác, đây mới gọi là cỗ máy đồ họa thực sự. Nếu bạn cần một chiếc máy nhỏ gọn để làm đồ họa chuyên nghiệp thì chắc chắn rồi, 5530 sẽ không làm bạn thất vọng về khoản hiệu năng Phổ thông là option E9 8950HK với 6 nhân 12 luồng, dung nhịp 2,9 đến 4,8 GHz. À, nếu bạn cần thích máy hoạt động ổn hơn thì có thể cân nhắc đến phiên bản COE 2176M cũng có 6 nhân 12 luồng nhưng xung nhịp chỉ là 2,7 đến 4,4 GHz. Về yếu tố màn hình, bởi vì là làm video đồ họa thì chắc chắn rồi, màn hình buộc phải chuẩn màu sắc Full HD, 2K hay 4K mà sai lệch màu sắc thì không ổn một chút nào cả. Precision 5530 có được tất cả à, những gì mà người dùng multimedia cần. Ờ, một màn hình chuẩn màu đạt 100% sRGB và tới 86% ADORGB. Ngoài ra thì màn hình còn có độ sáng khủng tới 430 nits. Dù có mang màn hình này ra ngoài trời làm việc, ở ờ, cà phê đi chăng nữa thì mọi hình ảnh sẽ đều hiển thị vô cùng sắc nét. Ngoài màn hình MacBook ờ, dòng Pro 15 inch, phải là dòng 15 inch MacBook Pro các bạn nhé ờ, thì mới có thể so sánh được với màn hình 4K, tấm nền ISO trên Precision 5530. Chưa kể thì màn hình còn có cảm ứng, nên các thao tác sử dụng máy trở nên tiện hơn rất là nhiều. Mà nhân tiện nói về cảm ứng tiện dụng cho làm việc thì mình cũng mới khám phá ra các tùy biến topaz trên các máy đeo như thao tác vuốt chạm hai ngón, ba ngón, bốn ngón với nhiều shortcut khá là hay và gần như là mình không còn cần dùng tới trượt nữa. Ví dụ như là vuốt xuống ba ngón tay là ẩn hết các ấp uh, vuốt ba ngón tay sang hai bên là để bật đa nhiệm và còn rất nhiều những tính năng tùy biến với top back khá là hay. Thực sự là với màn hình cảm ứng nữa thì mình gần như không còn cần tới chuột luôn. Thao tác y hệt như là top back của MacBook Pro 13 2018 mà mình đã dùng cách đây vài tuần. Nếu các bạn quan tâm tới tùy chỉnh top back hay là cách sử dụng top back của máy đeo hiệu quả thì hãy comment ở phần phía dưới video này nhé. Mình sẽ mượn thêm vài máy đeo khác bên cửa hàng Vietech 88 để test và làm video cho các bạn tham khảo luôn. Tóm lại, là với màn hình 4K có cảm ứng và độ chuẩn màu sắc thuộc dạng đỉnh nhất hiện nay thì Precision 5530 là một sự lựa chọn số 1 cho các bạn cần một chiếc laptop có màn hình chuẩn màu 100% để làm multimedia. À, à, chưa hết, máy còn có màn hình viền Infinity X siêu mỏng y hệt như là dòng XPS chứ không phải là viền màn hình tinh thể dày như các máy khác nên mặc dù là 15,6 inch nhưng máy gọn gàng như các máy có màn hình 14 inch vậy. Màn hình tràn viền thì đã quá đã rồi, ở ờ, khi nhìn vào giống như là các máy iPhone thế hệ mới tràn viền so với các máy iPhone đời cũ vẫn còn nút Home với viền màn hình siêu dày vậy. Một phần nữa đó là các cổng kết nối. Vì là chiếc máy phục vụ cho công việc nên có đầy đủ các cổng kết nối là một điều mặc định. Do đó mà các bạn cũng cần chú ý, giả sử khi mà mua chiếc laptop nào đó mà thiếu đi cổng kết nối USB 3.0 hay là thiếu cổng HDMI, thậm chí là thiếu cả khe thẻ SD thì khá là bất tiện đấy. Với Precision 5530 thì khác, tất cả các cổng kết nối phổ biến, kể cả là USB Type-C chuẩn Thunderbolt 3 thì máy đều được trang bị đầy đủ, rất thuận tiện cho mọi công việc đúng không nào? Thiết kế Precision 5530 thì không có gì đặc biệt, vì y hệt như dòng XPS mà mình đã làm video review trước đó rồi. Điều đặc biệt là trọng lượng của máy rất là nhẹ, chỉ 2kg thôi. Tuy nhiên thì viền màn hình nhỏ nên kích thước tổng thể của máy khá là nhỏ, nhưng mà cân nặng lại là 2kg nên là máy khá là đầm và chắc chắn. Sẽ thích ngắn gọn cho các bạn hiểu là 2kg mà máy dày, rộng thì cảm giác cầm sẽ nhẹ nhưng mà 2kg mà gọn gàng thì sẽ rất là nặng Giống như là một bạn 50kg mà cao 1m80 thì sẽ cảm giác nhẹ hơn Nhưng một bạn cao 1m50 mà nặng 50kg ờ, thì thấy rất là mập Đó, kiểu kiểu như vậy cho các bạn dễ hình dung nhé Do đó mà khi cảm giác cầm máy Precision 5530 thì rất là chắc chắn Do đó mà các bạn là kỹ sư công trình, lo lắng về độ bền của máy thì không cần phải suy nghĩ đắn đo đâu nhé Thêm một chi tiết nữa, đó là chất liệu nhôm phủ quanh máy là nhôm series 7000 chứ không phải là nhôm nhẹ 3000 hay là 5000 nên là máy rất là cứng cáp. Ở trên thì mình đã phân tích về những ưu điểm của chiếc máy này. Tuy nhiên thì không một chiếc laptop nào là hoàn hảo cả. Vẫn có một vài điểm trừ ở chiếc Precision 5530, đó chính là ở về phần loa của máy đặt ở phía dưới máy, mình rất cần ở thế hệ mới 5540 giải loa sẽ được đặt ở phía trên để âm thanh được hướng trực tiếp về phía người dùng nghe sẽ đã hơn rất là nhiều. À, bàn phím của máy là dạng layout rất gọn, giá mà có thêm bàn phím số thì quá là tốt. Mặc dù là bàn phím này tương tự với các bàn phím cánh bướm của MacBook Pro thế hệ mới, nhưng vì thiếu phím số nên mình sẽ coi đây là một điểm trừ nho nhỏ. Tổng kết lại về chiếc máy này, à, nếu được chọn một chiếc laptop để làm công việc multimedia như mình đang làm chẳng hạn thì chắc chắn rồi, mình sẽ nghĩ tới Dell PlayStation 5530 là sự lựa chọn hàng đầu. Tất cả những gì ở một chiếc laptop perfect thì 5530 đều có và rất là xuất sắc. Chỉ như vậy thôi đã quá đủ với mình rồi. Còn với các yếu tố khác thì chỉ là một vài nhược điểm nhỏ hoàn toàn có thể bỏ qua được. Đó là cảm nhận của mình. Vậy các bạn sẽ bình chọn cho mẫu laptop nào là best choice cho multimedia, đồ họa hạng nặng nhưng có thân hình của một mẫu Ultrabook? Hãy comment thảo luận của mình nhé! À, nếu như các bạn muốn Phương Anh talk số tiếp theo về chiếc máy nào thì hãy comment để lại ý kiến của các bạn ở phần phía dưới video này nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.